Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu Kwon Double Wish Hôm nay, chương trình lần này là reaction của thi đấu bóng đá tuyển Việt Nam World Cup năm 2022 Là mọi người là có thể là xem rồi nhé Nhưng mình là chưa xem Nên mình sẽ coi thử ờ, highlight Highlight của Ả Rập Xê Út, Saudi Arabia và Việt Nam nha Hấp dẫn nha là tại vì là hôm đó cũng có thi đấu Nhật Bản và Oman nhưng mà Nhật Bản là đã thua rồi nha ờ, rất buồn nha mình tưởng là chắc chắn Nhật Bản là thắng vốn dĩ là mạnh hơn Oman nhưng mà thua rồi vậy thì xem thử nha bắt đầu Ồ, bắt đầu nhá ờ, Nhưng mà Saudi Arabia nữa là Ả Rập Xê út là mặn đúng không? Wow, ui, không sao nữa, an toàn nữa, chắc chắn là không vào nữa. Samalankurai Samalankurai là mình khó hiểu trang của người nước ngoài không thể nhỏ đó Ui! Ui! Gôn! Sợ quá! Bây giờ 2 phút thôi à ui ui khoảng sức đồng nữa hay quá tuyển Việt Nam là hiện nay là rất, rất mạnh đó ờ, càng ngày càng mạnh hơn nữa oh. rồi ơi ơi ơi Ui! Nice play! Ờ. Nguy hiểm đó, nhưng mà không sao nè. Khó. Từ từ từ từ. Ui. Rất tốt. Rất tốt, hoàn hảo nè. Ồ, quảng cáo là à, nhà thầy trò là say con bia mà hiện nay là không được nữa. Ôi, ồ, nguy hiểm không tốt cho Tam nữa Hình như là Ả Rập sẽ ước là mặn hơn nữa ôi, ôi ok ok 오케이 오 hiểm mà challenge xem tưởng là cái gì ạ kiểm tra gì ạ oh. 오. 어? 하나? 하브라 파라? 정답. <laughs> 아이 피케 페널티 님 오케이 아 왜? 대, 대, 옐로우야 우와 나가네 드하야 와우 뭐인 거야 이 À ok ok không sao không sao nhé, mẹ chưa chưa chưa chưa chưa thua nhá Ờ À Ui à À Là việc đó là rất tốt nha à. うわクロスねrất đẹp nhé penalty ra wow à cái này chắc chắn pha rồi nè chắc chắn là ư đặc biệt nữa tại sao à nhẹ nhàng nữa 좋아 만디! 만디! 자야 어. 나사 나사 어. Và chiến lược Ả Rập Xê là rất tốt nha 뭐야? 나이스 키퍼! 나이스 골키퍼! 오케이. 야, 오케이. 와. 사무라이. 헤드야. Thoa à, thiệt quá có thể là bên Việt Nam là suy xẻo đúng không à, tại vì là một người bị lấy ờ, thẻ đỏ red card à, Ả ờ, Rập sẽ út ra màn hầu à, như highlight này tụi em Việt Nam là thường bảo vệ nhé ít có shoot nè không biết có mấy shoot nhưng mà cái này là chỉ một cái à, một shoot thôi nhá ồ tiếc quá sự thật là von sổ khảo cúp kệ ơi là tiếp tục tiếp tục nhé và sẽ có tỷ đảo Việt Nam và Nhật Bản khi đó là mình xin lỗi à, mình <laughs> khi đó mình sẽ ủng hộ Nhật Bản nhé <laughs> xin lỗi nhưng à không 80 phần trăm là Nhật Bản nhưng mà 20 phần trăm là Việt Nam kết quả tốt nhất là Việt Nam và Nhật Bản là cũng tham gia World Cup 20 à, 2022 nữa à, việc đó là rất rất vui nhá nhưng Việt Nam Nhật Bản bây giờ là một thua rồi thì đảo tiếp theo là hai tuyển Việt Nam là Nhật Bản là đều chiến thắng nha sẽ chiến thắng nha rồi à, mọi người và mình cũng sẽ ủng hộ tụi em Việt Nam và Nhật Bản nha và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha mọi người cố gắng ổn nhà nha <laughs> bye bye